chỗ nào Yeah. siro thì nằm đấy đi hôm nay cho mấy con ra bên ngoài hóng gió tí đây. Ừ. Đây đang trực phi xuống hồ đây nè, Nhưng không xuống hồ được Thôi rồi, rồi chờ tí để anh chuyển cho Chuyển chỗ Ra ngắm đường ngắm phố tí nhưng mà nằm như con pila kìa chỗ này ờ, chỗ vừa rồi ờ, nằm mà nó có uh, kiến siro nằm xuống đi nằm xuống thư giãn đi ừ mấy hôm nó mưa hôm nay nó khô thoáng chủ đi uống nước cho chó ra ngồi cùng nước chè à? phải cọc dây ngắn thôi bởi vì nếu mà cọc dây dài là chúng nó cọ ra đường ảnh hưởng người ta đi lại mà cho một con đi thì à, hai con lấy ý kiến thành ra là cũng phải dắt cả ba con đi Pila ơi Pila rồi hai đứa cứ ngồi yên đấy Pila quay mặt đây nào Pila không được rồi cứ ngồi yên đấy nhưng mà phải lên tivi phải có mặt tí nào nhìn về đây Pila không nhìn thôi cứ còn cứ ngồi yên đấy không không cần phải phi lại đấy ok được rồi lại nằm xuống đây đi rồi messi với siro nằm xuống đi nằm xích vào kia kìa chỗ gốc cây kìa chỗ gốc cây kia sạch gốc cây kia sạch kìa ờ nằm làm sao đừng để căng dây rồi messi nằm xuống đây đi ngắm đường đi nằm xuống đi thư giãn đi hôm nay không bơi được cứ nhìn ra hồ mà hồ này nước ờ, đen lắm không bơi được có hồ định công thì nó sạch nhưng mà bây giờ thành ờ, hồ câu mất rồi để xem thái độ của mọi người khi đi qua như thế nào rất ít người để ý ừ. được rồi làm đấy đi ai gọi đây vâng nhưng ba anh nuôi là anh định nuôi ở đâu à, nếu mà trong Hà Nội thì tiện quá em ờ cứ nằm xuống đi đã bảo nằm phải khéo khéo ra thì đứa nào cũng nhìn được đường không cần phải ngồi chứ ngồi thì nó mỏi anh uống nước thì còn lâu còn pila nó nhận cái chỗ nó nhận cái chỗ ờ, ngắm đường tốt quá chọn chỗ tốt nhất để ngắm đường che chán rồi quay vào ngắm hồ mỗi pila vẫn chưa chán Trời pila ơi pila lui vào nào pila ờ hay đã bảo không được đứng ra đường ảnh hưởng người ta kể cả là mé đường cũng không được ảnh hưởng người ta đi lại nằm ở mé bên trong rồi thôi nhìn ra đường thôi Rồi rồi nằm xuống đây đi Cả con siro nữa Nằm xuống đi Ra ngoài là, là, là để hít thở không khí thôi Ok Đây Messi nằm bắt chân này Fila nằm bắt chân rồi nè, Còn con siro Siro vẫn còn hóng Thôi Pila kệ cho nó đi Cho nó bạn cho nó chơi với nhau đấy Đó. Ờ. Sắp tối rồi đấy Chơi thêm uh, ờ, 5 phút nữa 5 phút nữa rồi chúng ta sẽ vào Anh gọi công nước thứ hai rồi thôi kệ nó đi nó trong nhà nhà nó không liên quan đến mình tối quá rồi nhìn không có rõ